sáng nếu sau này họ ra đi vội vàng anh vẫn chờ em dấu muôn mang biết em thương người ấy đã rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quên nuông chiều xin đừng quên